Welcome chùa ốc ngố channel Qua quạt quạt à, Thì hôm nay là ngày gì thì anh em cũng đã biết rồi Thì video này mình quay vào ngày 30 tháng 4 Và sẽ đăng vào ngày 1 tháng 5 Nên cũng là cái ngày à, giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động Thì cũng chúc anh em ờ, một ngày ờ, hai ngày lễ vui vẻ nhé. rồi chúng ta hôm nay sẽ đến với một tập khá là đặc biệt mình làm chuyện cũng khá là nhiều rồi đúng không thì hôm nay chúng ta sẽ vô trải nghiệm đó let's go trải nghiệm gì thì anh em chỉ cần sau một tí nữa anh em sẽ biết he he he anh em vừa thấy cái hình gì mới hiện lên chưa đó hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm series thiên. à, các bạn hay bảo là SCP 6789 thì mình cũng ghi tiêu đề như vậy để làm gì để cho các bạn tìm kiếm thôi là chủ yếu có tiếng hình như tiếng game hơi nhỏ mọi người nhờ anh em nghe tiếng game hơi nhỏ không đấy cho nên là mình sẽ cố gắng à, nó nhỏ nhỏ là một tí để cho phù hợp với tiếng game nhé mình không biết là sao tiếng game hơi nhỏ ok mọi người à chắc tiếng game như thế này là ổn rồi mình không biết tiếng game như thế nào luôn nhiều khi mình không thể nào mà mình chẩn đoán được và vừa vô không anh em nghe được tiếng chim rất là vui vẻ thôi nó hơi nhiều rồi chúng ta vô thôi chạy lại rồi <coughs> đây vừa vô chúng ta có một con xe và cái à, hàng rào bị cản lại đó cái này là gì sao thanh niên này di chuyển ngu quá nhờ mình bấm có một bước mà mà đi ba bước thanh niên này có ba chân mọi người à, có cái chân giữa nữa chắc chân giữa dài quá cho nên là nó hơi bị à, sao sao đó ở đây là gì đây à, không cho vehicle đi vào và cái, cái cái vùng núi này ờ, nói chung là có cảnh báo gì đó ở <clears throat> đây chúng ta có những cái bụi cây làm từ hình bích xeo mọi người ạ à. ui ôi gì tôi nghe gì vậy để nó coi mày ờ, hú được bao lâu chưa? nó đứng đây luôn đấy rồi sao chưa? đứng đây luôn coi mày hú được bao lâu Ủa nó hú từ hướng nào vậy Thôi kệ đi mình đi đi mọi người à, Nếu anh em nào chưa coi giải thích uh, về Series Hand hay là uh, các bạn còn gọi SCP-6789 ấy Thì các bạn có thể xem lại uh, video của mình ở trong kia nhé à, Và sắp tới mình sẽ làm về uh, gõ về SCP là về Series Hand hơn Mình cứ làm SCP quen mồm sẽ ghi mọi người <coughs> Thật ra nó không phải là SCP đâu, nó chỉ là bên sandbox người ta ghi vậy thôi chứ còn lại thật sự nó là tác phẩm của ờ, tác giả uh, ờ, Trevor Henderson ui trời ơi cái gì đây đây tôi cá cho anh em đó là vớt uh, chùi đít đó nó ị sao bắt đầu nó ngọn đít xuống nó cà cà cà cà cà cà đó ghê không mọi người còn cái này là cái ba lô này cái gì nữa à mình thể bấm chuột phải vô à đây là một cái quần nhìn như là nó đã bị gách ừ đó anh em thấy à còn cái này là này cái gì đây dấu vết của mà cái gì đó rất là mạnh à. mình có thể nấp được không mình có thể nấp được không tí chúng ta có gặp ma quỷ gì ta sẽ nấp nhá à, một buổi đẹp trời ốc đang đi trong đây và đi dạo bỗng nhiên thấy uh, rất là nhiều thứ à. thì hôm nay uh, được chuyến du lịch đúng không làm scb lâu quá rồi nên là quen mồm nay là quyết định là sẽ đi à, thông dong để đi chơi uh, giải trí một thời gian về làm scb cho anh em và những câu chuyện kinh dị cho anh em xem tiếp đó thì hôm nay đi tới đây là gần uh, uh, amazon ba đó <laughs> anh em nghe gần hay không trời ơi cái gì đây gì mà máu me bê bét đây con gì đấy à trên đó là một cái quần nữa và còn này là gì đây Tao cũng nên quay về chiếc xe á Ôi Ôi Quay về làm sao Ôi Mình à... Ôi Ôi Ôi ôi ê Đừng Help me Là buổi dạo chơi của chúng ta hôm nay đã thất bại mọi người à Ủa nó chạy chậm thế nhờ Ờ, ờ. anh em có nhớ về mình đã nói về con Sirius Hand này không tốc độ nó khá là nhanh theo mình nghĩ có một phiên bản nữa và làm đúng với nó đó chính là nó ở đây được không mình núp ở đây được không mình núp ở đây được không for now ui anh em à trên Gadio đang nói cái gì đó anh em ạ với lại á, là ở trên Forna có một phiên bản Series Hand á rất là đúng với mô tả đó là chạy rất là nhanh và ấy còn này nó nó đục phải rồi anh em nhìn kìa địt mẹ chúng mày thằng thanh con này này tí nước xả vòng cầu đó mọi người theo niên tính góp ý rồi diễn kênh này rồi mình sẽ làm gì mình vô đánh nhau nữa hả mình thấy nó chạy khá là chậm mọi người ạ à. ôi dễ vậy ok ok mọi người à studio làm biến làm mà khúc quay chạy xe về mọi người à để mà hồi điệp what ủa bắt đầu phát, ủa dặn bị nó giết hả vô lý thế chúng ta thử làm lại nha rồi như các bạn cũng đã biết thì à, lại là mình đây mình lại đi du lịch đó à, sao à, sau lần đầu tiên à, chúng ta đã hy sinh thì chúng ta lại đi du lịch chỗ này nữa à, vẫn không ngại ngần nữa không là thông minh với cái mức IQ của mình đó là âm vô cùng thì anh em hiểu rồi con <laughs> bò khôn lắm bò khôn hơn ờ, chắc bò khôn hơn ốc rồi thì vậy để hiểu tại sao mà đã bị giết lần đầu hiểu không là hai nhắn đi du lịch ở đây thông minh rất chịu được rồi let's go thôi chúng ta sẽ đến với quá trình gặp nó và chúng ta thử uh, chạm mặt nó coi như thế nào Đấy, chạm mặt trực tiếp luôn vô mày quỳ xuống kia nó quỳ xuống bút cho mình à, à, hóa uy bô <laughs> quýnh nhau anh em à <clears throat> rồi mình sẽ coi nó hiện ra như thế nào nhá hẹn cái đấy nào hình như là mình phải quay mặt đi nó mới hiện mọi người à hình như mình phải quay mặt đi nó mới hiện mọi người à không không không mình thử một cách khác vẫn không hiện luôn mọi người à nó định chơi đường đích của mình ấy chứ tại sao mình ờ, không thấy nó đâu mình vẫn chưa thấy nó đâu mọi người có lẽ game lỗi mẹ rồi ờ dứt hiện đi nào ờ mất tiêu rồi mọi người đủ tối chưa hay là phải đủ độ tối phải đủ độ chín mùi à, chà hello các bạn chào mừng các bạn đã đến với uh, buổi livestream trực tiếp ở gần đấy thì hôm nay á, mình sẽ đi kiếm si ờ, Secret hen, nhưng mà mình uh, đứng đây từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy đâu uh, vô lý à đây thấy rồi rồi đấy uh, ốc đứng đây từ chiều tới giờ từ trước giờ ốc chưa bao giờ thấy ai mà có chân dài thế địt mẹ chúng mày đấy chúng ta sẽ thử thằng danh con này Yo! À! nó lật đầu mình hả nó lật đầu mình như lật hẹ vậy đó mọi người thế là xong một ending nữa à ok chúng ta lại tới đây nữa rồi mọi người à. và chúng ta lại ở đây

con si việt hen mà đi mà tỷ năm nữa mới tới mình rồi rồi rồi anh em thấy lỗi không rồi ờ ờ chúng ta xem nó sẽ làm gì mình nếu mà mình núp trong cây mình đang nghe tiếng thét nữa không tiếng thét kêu cứu để mà kiểu mà à, để lừa người khác tới đó mọi người và sắp tới mình sẽ có một tập làm chính thức về con này và đầy đủ hết tất cả mọi thông tin và không thiếu không một sai sót gì cho anh em nhé ở một video tiếp theo và video đó chắc khá là dài nó sẽ rơi vào khoảng ờ, hai mấy phút ba phút vì ờ, gọi là đã là gọi là đầy đủ thông tin mà không thiếu sót luôn à nhá ok anh em và mình đang chờ đợi uh, nó tới để bắt mình nhưng mà không biết nó tới không nếu mà game uh, nó nó nó nó cho này đi qua thì thật sự là đúng chứ còn bây hiện tại là mình đang đứng trong bụi cây và mình đã tắt đèn rồi và nó không thể thế nào thấy mình được nhưng mà mình vẫn hướng thấy nó đang hướng tới mình mọi người hiểu không và hướng tới mình với một phiên bản nó rất là lỗi đó là nó đang bị trục chặt có thể nó vẫn chưa thấy mình mọi người ạ à. nó đã thay đổi hướng di chuyển rồi mọi người ạ à. à gọi lại đổi hướng di chuyển cho mình thôi chúng ta chuẩn bị kết thúc video thôi à... tao không có đủ hơi tao la tới lúc mà mày bắt tao luôn á mày có thể nào mày đi nhanh hơn được không à. <clears throat> kìa đứng lại thì kìa ôi ôi holy shit trên thế giới chắc chắn có một mình tôi chơi được vậy luôn anh em thấy không anh em thấy chưa rồi xong rồi nó vừa xả vòng cầu xong đó từ mình sẽ nghe nó nói gì anh em thấy rõ ràng luôn hoàn toàn ờ, lỗi liếc luôn đấy ơ ơ làm gì nhau ơ làm gì nhau ơ sao nào đi đi sao nào trời ơi tuổi tuổi tối rồi tuổi ngay họ làm gì được nhau ờ đấy thế là chúng ta đã thí nghiệm thành công cái buổi để búp con game này nhé <coughs> cảm ơn mọi người đã xem nhớ để lại một like một subscribe nếu thấy tập này hay và sắp tới thì mình như mình đã nói đấy mình sẽ làm đầy đủ ok tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ chúc mày cũng đứng đây từ từ chiều tới giờ nhá mình sẽ treo game tới khi nào mà hả nó tự nó chết luôn thì thôi mọi người nhé tạm biệt mọi người